cuộc sống hôn nhân có nhiều khi người đàn ông vô tình lắm tại vì sao có nhiều khi nha vợ đau bụng có nhiều khi vợ rất là mệt chúng ta chưa bao giờ chúng ta hỏi han vợ chúng ta tới chúng ta cạo gió cho vợ mua thuốc cho vợ chăm sóc cho vợ nấu cho vợ một miếng cháo nhưng mà ở ngoài kia mỗi khi bạn bè trục trặc cái gì chỉ cần chúng ta nghe thông tin thôi là hùa nhau chạy tới thăm với những cái việc đó tôi nói tất cả các anh chị người vợ người ta đau lòng cực kỳ luôn luôn luôn đặt bạn bè lên trên vợ đi làm về đi họp đi hành và đi công tác về nhưng mà vừa về tới nhà bạn bè gọi một cái thôi là bỏ cái bữa cơm gia đình lại tiếp tục đồng hành với bạn bè cho nên đó là một trong những nỗi đau nhất mà người vợ suy nghĩ rằng người chồng mình luôn luôn coi mình không quan trọng bằng những người bạn ở ngoài kia đó là một trong những sự đau lòng nhất luôn tất cả các anh ạ à sao vội ra khơi chỉ không cao sao cùng thế giới